Xin chào các bạn đến với một cuộc sống hiện đại về những bài viết. Hôm nay chúng mình xin chia sẻ bài viết Nhân sinh cuộc đời. Rượu không phải là nước. Một người uống rượu nhiều quá, say khước, hành động lung tung bị kiện ra tòa. Người này thấy mình sẽ bị quan toàn phạt vì tội uống rượu say liền nói, trước hết tôi muốn nêu vài câu hỏi với quan tòa. Anh cứ hỏi. Nếu tôi muốn ăn táo thì như vậy có xấu không? Không có gì xấu cả. Quan tòa đáp. Nếu tôi muốn uống nước thì có tội không? Không có tội. Tôi muốn nằm tắm nắng thì có phạm pháp không? Tất nhiên là không. Quan tòa nói. Thế thì tại sao táo để ngâm trong nước dưới ánh mặt trời để nấu thành rượu thì ngài nói là có tội và cấm uống rượu cơ chứ? Uống rượu này ngài cho rằng đã vi phạm pháp luật đúng không? Người đàn ông này chất vấn. Quan tòa nghĩ rồi im lặng không trả lời mà hỏi ngược lại, tôi sẽ hỏi anh vài câu nhé. Nếu tôi hắt nước vào anh thì anh có bị ống không? Chắc chắn là không rồi. Người này trả lời nếu tôi đổ ít đất lên đầu anh thì có làm anh biệt phế không? Chắc chắn là không. Vậy thì tôi lấy đất nặng thành gạch rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời rồi đập vào đầu anh thì có sẽ hậu quả gì nhỉ? Gạch sẽ đập vỡ đầu tôi, có thể làm tôi chết. Người này trả lời. Thế thì được rồi. Quan tòa nói, anh nhắc đến loại rượu kia cũng như vậy cả thôi. Nước và đất nung thành gạch sẽ đập vỡ đầu người ta, rượu và men táo nấu thành rượu uống vào sẽ khiến cho con người gây sự lung tung, vi phạm pháp luật. Triết lý nhân sinh, đối diện với người dối trá bạn cũng không nên vội vàng, cũng không cần phải tức giận, chỉ cần học cách của đối phương, tức là đá bóng đề chân đối phương là đủ. Tức là đi với bụt thì mặc áo cà sa và đi với ma thì mặc áo giấy. Cảm ơn bạn đã nghe. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Trong bất cứ tình huống nào cũng cần phải duy trì và bảo vệ lòng tự trọng của nhân cách. Mẹ anh Blanc qua đời khi anh lên 7 tuổi và anh có mẹ kế năm anh 11 tuổi thoạt đầu anh không thích bà mẹ kế này. Trong khoảng 2 năm gì đó anh không hề gọi người phụ nữ này là mẹ. Cũng chính vì việc này mà có lần anh đã bị bố đánh cho tơi bời. Nhưng càng như vậy thì tình cảm của anh càng đóng kín lại. Lần đầu tiên anh gọi bà ấy là mẹ là lần bị bà ấy đánh lần đầu tiên. Một buổi trưa, anh đi ăn trộm nho nhà hàng xóm bị người ta bắt được bắt quỳ đến bao giờ người nhà đến đón về mới thôi. Đúng lúc ấy thì mẹ kế của anh bắt gặp, bà đã xông lên trước kéo anh dậy và nói với người hàng xóm, anh thật quá đáng, Bình thường anh rất sợ bà ấy nên hôm ấy anh mắc lỗi nên sợ run bần bật. Mẹ kế của anh là một người sống nội tâm, ít nói nên hôm nay bà như vậy khiến cho hàng xóm cũng phải ngạc nhiên. Còn anh thì đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ kế của mình thể hiện tình cảm. Về đến nhà bà đã đánh cho anh hai cái thật đau và còn nói, mẹ đánh con không phải vì con ăn trộm nho, mẹ biết đứa trẻ nào cũng nghịch ngợm cả. Nhưng người ta bắt con quỳ mà con quỳ thật thì con đã đánh mất nhân cách của mình. Con đã bất chấp cả lòng tự trọng của con người như vậy thì làm sao sau này thành người được sau này liệu sẽ làm được việc gì? Bà nói đến đấy thì khóc thúc thích. Lúc ấy anh mới 13 tuổi nhưng những lời nói của bà đã khiến anh vô cùng xúc động. Anh đã ôm chặt đôi vai của người mẹ kế và hét lớn, mẹ ơi, sau này con sẽ không như vậy nữa. Triết lý nhân sinh, một con người có thể mắc sai lầm nhưng không thể đánh mất lòng tự trọng. Chỉ cần bạn bảo vệ được lòng tự trọng của mình thì sẽ không đánh mất niềm tin, cuộc đời mới không bị sa sút. Như vậy mới có thể khắc phục muôn vàng khó khăn, giành được thắng lợi huy hoàng của cuộc đời. nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Anh coi thường tôi thì tôi càng coi thường anh. Nhà thơ Ukraine tên là pukin sinh ra trong một gia đình nông nô năm 1814. Sau này ông đã chuộc được thân và đã biết được rất nhiều bài thơ ca cách mạng vang dội trên thảo nguyên Orenburg. Ông là một người vui tính nhưng sống rất cuộc cường, luôn coi thường những kẻ quyền quý. Ông rất thích được theo những ngư dân chèo thuyền ra khơi bắt cá và ngồi trong những quán nhỏ. Một lần ông đã gặp một người quý tộc, Hai người đã nói chuyện với nhau nhưng khi chia tay người này đã chia tay ra nhưng chỉ là một ngón thôi và nói, khi tôi bày tỏ lòng tôn kính với người có địa vị tương xứng với mình thì tôi sẽ giơ cả hai tay, nhưng với người thấp hơn tôi một bậc thì tôi sẽ giơ bốn ngón tay, thấp hơn bậc nữa thì giơ ba ngón tay, thấp hơn nữa thì giơ hai ngón tay còn đối với mọi người còn lại thì chỉ giơ một ngón tay. Tết Sếp Pukin cười nói, tôi là nông dân, không có chức tước gì thì phải làm sao đây? Thưa ngài, tôi chỉ có thể giơ nửa ngón tay với ngài. Nói rồi ông kẹp ngón cái vào giữa ngón trỏ và ngón giữa để lộ nửa đốt tay hướng về phía người quý tộc. Anh coi thường tôi thì tôi càng coi thường anh, ông đã chủ động giơ nửa ngón tay về phía đối phương cho thấy ông coi đối phương còn thấp kém hơn mình nhiều. Triết lý nhân sinh, con người sống ở trên đời trước hết cần phải biết tự trọng, thương yêu bản thân mình. Quyết không được cúi đầu trước sự khinh miệt, mà cần phải kiên quyết đấu tranh trước những thế lực mạnh mẽ thì mới được mọi người kính trọng. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Hãy giữ lấy bản sắc của mình. Elida ngay từ nhỏ đã là người đặc biệt nhạy cảm và hay bẽn lẽn. Cô có thân hình béo tốt, khuôn mặt thì trông béo hơn hẳn vì cô bị béo mặt. Mẹ Elida là một người phụ nữ cổ hủ, bà cho rằng quần áo đẹp thật vớ vẩn. Bà luôn nói với Elida rằng, quần áo thì cần mặc rộng thì mới đẹp, quần áo chật rất dễ rách. Cô đã mặc quần áo theo sự dẫn dắt của người mẹ khó tính này. Do vậy, cô cũng không bao giờ đi học ngoại khóa, thậm chí là không học môn thể dục cùng những người bạn khác. Cô quá xấu hổ, cảm thấy mình khác hẳn với mọi người, không được mọi người yêu quý. Khi lớn lên, cô lấy một người đàn ông hơn mình vài tuổi, nhưng cô cũng không có gì thay đổi. Gia đình nhà chồng cô rất tốt, họ luôn tự tin với gia đình của mình. Elida đã cố gắng hết sức để giống như họ, nhưng cô không làm được điều ấy. Họ đã làm rất nhiều việc để cô sống cởi mở hơn, nhưng càng như vậy thì cô càng có mình vào trong chiếc vỏ ốc. Cô trở thành một người hay sợ hãi, tránh né tất cả mọi người. Tình hình xấu đến nỗi là cô sợ nghe thấy tiếng chuông cửa. Elida biết rằng mình là kẻ thất bại nhưng cô rất sợ chồng phát hiện ra điều đó. Vì vậy, cô luôn tỏ ra vui vẻ những khi hai người xuất hiện ở những nơi công cộng, nhưng kết quả là thể hiện hơi thái quá. Mỗi khi việc xảy ra thì cô lại buồn đến mấy ngày liền. Cuối cùng thì sự buồn chán ấy khiến cô cảm thấy sống tiếp tục chẳng có ý nghĩa gì và cô bắt đầu nảy ra ý nghĩ tự sát. Cuối cùng thì điều gì đã thay đổi cuộc sống của người phụ nữ buồn chán này? Đó chỉ là một câu nói buộc mồm. Một câu nói buộc mồm đã thay đổi cả cuộc sống của cô, biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Một hôm, mẹ chồng cô nói chuyện với cô về việc bà đã dạy dỗ con cái mình như thế nào. Bà nói, dù có việc gì xảy ra thì mẹ cũng yêu cầu chúng phải giữ lấy bản sắc của mình. Giữ lấy bản sắc. Chính là câu nói này đây. Trong giây phút cô mới nhận ra tại sao mình lại đau khổ, đó chính là vì cô cố thử đóng những mẫu người không thích hợp với mình. Cô nói, trong một đêm mà tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu gìn giữ bản sắc của mình tôi thử nghiên cứu cá tính, ưu điểm của mình, cố học những kiến thức mới mẻ về màu sắc, cách ăn mặc và chọn cách mặc phù hợp với cách của mình. Tôi chủ động kết bạn với mọi người, tham gia các hoạt động tập thể. Mỗi lần tôi phát biểu là một lần tăng thêm niềm tin cho tôi. Hôm nay tôi không thể ngờ rằng tôi vui vẻ như vậy. Khi dạy dỗ con cái tôi luôn đúc kết kinh nghiệm của mình, dù việc gì xảy ra thì cần phải giữ lấy bản sắc của mình. Triết lý nhân sinh, muốn có cuộc sống vui vẻ hơn thì điều quan trọng nhất là phải giữ lấy bản sắc của mình. Bạn chỉ có thể hát bài hát của mình, vẽ bức tranh của mình, bạn chỉ có thể làm một con người đã được đúc kết từ chính kinh nghiệm của mình, hoàn cảnh và gia đình mình. Dù xấu hay tốt thì bạn cần phải tạo cho mình một vườn hoa nhỏ, dù xấu hay tốt thì bạn cũng phải dạo khúc nhạc cuộc sống bằng chính tiếng nhạc của mình. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Tin hay không tin? Có một diễn viên siết rất giỏi. Một lần anh tham gia biểu diễn đi trên sợi dây sắt nối hai bên vách núi hiểm trở. Diễn viên siết này đã giơ hai tay và chậm chậm tiến về mục tiêu phía trước rất thuận lợi. Anh đã biểu diễn rất thành công và được khán giả đứng dưới chân núi vỗ tay nhiệt liệt. Tôi biểu diễn lần nữa nhưng lần này tôi sẽ trói hai tay mình lại, các bạn có tin là tôi có thể làm được không? Anh diễn viên siết đã nói với mọi người. Đi trên sợi dây cần phải lấy thăng bằng bằng đôi tay, nếu đã trói tay thì sao nhỉ? Ai cũng muốn biết kết quả nên đều nói, chúng tôi tin là anh sẽ làm được vì anh là người giỏi nhất mà. Anh diễn viên siết này đã trói tay lại và chậm chậm đi trên sợi dây, anh đã thành công, mọi người đều vỗ tay khen ngợi rầm rộ. Nhưng không ngờ anh lại nói với mọi người, tôi sẽ biểu diễn lần nữa nhưng lần này sẽ trói tay và bịt mắt lại. Mọi người có tin là tôi đi được không? Mọi người đều nói, chúng tôi tin anh. Anh là người giỏi nhất nên chắc chắn anh sẽ làm được. Anh diễn viên siết lại bịt mắt, trói tay đi trên dây rất bình thản và anh đã thành công. Mọi người ở dưới đều nín thở và lo cho anh toát cả mồ hôi. Buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc, anh diễn viên siết bế một đứa bé trai nói, đây là con trai tôi, tôi sẽ cho cháu ngồi trên vai và bịt mắt, trói tay đi qua đầu dây bên kia, các bạn có tin là tôi làm được không? Mọi người đều nói, chúng tôi tin chứ. Anh là người giỏi nhất mà. Chắc chắn là anh sẽ đi qua được. Mọi người tin tôi thật chứ? Anh diễn viên siết hỏi lại. Chúng tôi tin anh thật mà. Mọi người đều nói, tôi hỏi lần nữa là mọi người thực sự tin tôi thật không? Có chứ, chúng tôi tin anh tuyệt đối. Anh là người giỏi nhất mà. Mọi người đều lớn tiếng nói. Vậy thì tốt, nếu mọi người đã tin tôi thì tôi sẽ đặt con trai tôi xuống và thay bằng con của các bạn, các bạn có đồng ý không? Anh diễn viên siết nói. Khi ấy mọi người đều im phăng phát, không ai dám nói mình tin nữa rồi. Triết lý nhân sinh, trong cuộc sống thực tế, nhiều người nói, tôi tin tưởng vào bản thân mình, tôi là người tuyệt vời nhất. Nhưng khi chúng ta đang dơ cao khẩu hiệu này thì liệu chúng ta có tin tưởng bản thân mình thực sự hay không? Chúng ta có vứt bỏ khẩu hiệu này khi ra khỏi cửa hay là gặp khó khăn hay không? nhưng chỉ có thực sự tin tưởng vào bản thân mình thì mới khiến cho người khác tin tưởng bạn